âm nhạc cái tay đứng... dạ khóa hai tay dạ, luôn dạ, dạ. à không cứ đứng thẳng đi thẳng hai tay áp sát mang tay luôn dạ rồi mình ở đây mình bị cong nè mình chỉ cố gắng khi nào mình thẳng được á mình mở được vai là hết cái phần này liền cái này chắc con về con kèm thêm thẳng về hoài rồi đứng về hoài luôn đi từ <laughs> đây tới tối luôn đi không <laughs> mỏi lại hả mỗi tay <laughs> dạ thả lỏng thả lỏng thả lỏng thả lỏng đi tay xuống đi tay xuống đi tay xuống đi không sao con nói một chút về ưu điểm và khuyết điểm của con đi à dạ ưu điểm của con chắc là ừ, dễ gần với hòa đồng về khuyết điểm thì có khi cái cảm xúc con cao quá thì con sẽ hơi nóng tính một tí xíu ừ. nhưng mà con sẽ tự biết con sai con điều chỉnh lại à, con có điểm mạnh gì huy dạ điểm mạnh của con là được mấy anh chị trong công ty đa phần là nói là dễ gần nói chuyện cũng dễ thương huy có có mấy mối tình rồi dạ trước đây là con có ba mối tình mối ngắn nhất là nhiêu dài nhất là nhiêu cái mối tình đầu tiên của con là thời sinh viên cũng quen nhau cũng được 2 năm rồi mối thứ hai mấy năm mối thứ hai là lúc mà con đi làm ờ, công ty đầu tiên á ừ. là cũng làm chung công ty nhưng mà do cái giai đoạn là tìm hiểu thì con cảm thấy không phù hợp là con rồi, chia tay mối thứ ba mối thứ ba là khoảng 2018 mới chia tay hồi tháng 1 2021 đây lý do chia tay bạn người yêu con cũ là bờ ngoại của bạn ấy bị tai biến mà nhà ở Quảng Ngãi nên là bạn muốn có ý định là sẽ về ở đó về làm việc ở đó ừ. rồi chăm sóc cho bà ngoại bạn ấy luôn hai đứa cũng có bàn bạc rồi quyết định thì chia tay nhau coi như là yêu xa mà rồi hiểu rồi được đó ừ. còn con con nói đi mình mấy mối tình rồi dạ thì um, à, ừ, con hơi nhiều mối tình xíu tính là được 6 mối tình 6 nhưng mối mà tình. tại vì mối tình gà bông hồi lúc đi học thì từ cấp 2 rồi cấp ừ. 3 nói chung ừ. là vài tháng mối dạ. tình dài nhất là nhiêu dạ sâu đậm nhất chắc là mối tình mà hồi con học năm 2 đại học á gần 6 năm rồi mối tình cuối cùng là chia tay bao lâu rồi dạ là mối tình đó luôn thì chia tay là mối tình đó luôn hả dạ đúng rồi hồi đầu năm 2020 à lý do chia tay à, dạ là phát hiện ra nhiều cái điểm không có hợp nhau cái dần dần cái không? tình cảm nó vơi cạn dần ừ. cái rồi hết ừ bây giờ con mong muốn cái người bạn trai của mình sẽ phải như thế nào à, đầu tiên là phải ờ, chân thật có thể là trong truyền thống một tí xíu để tại vì tính con cũng ham ham vui à có nghĩa là đừng có bắt con phải là truyền thống đúng không dạ đúng cho con cởi mở lên chút thoải để... mái chút xíu rồi dạ chào cô hồng Vân chào con dạ con thấy con có có có giống như là bạn miêu tả bạn mong ước không dạ có con thì nói chung là kết hợp giữa truyền thống này hiện đại luôn bây giờ con mong bạn gái của con như thế nào con cũng không có cái tiêu chí gì cao về um, mẫu người yêu chỉ cần là cao từ một m năm mươi trở lên có công việc ổn định tại thành phố hồ chí minh là được còn ừ. bạn đó thì con chỉ cần bạn đó là cũng vui vẻ hòa đồng với con là được ừ. coi đây tại vì con cũng dễ gần con không thích điều gì ở bạn gái con không thích bạn gái ờ, không chân thành lừa dối kiểu là trong lúc tìm hiểu mình tìm hiểu xong rồi lại có thêm một cái anh dự bị nữa con không thích điều đó không có muốn bắt cá hai ba tay đúng không dạ đúng rồi con không thích ừ. điều đó ừ. thì con, con có thật xấu gì không ờ, quy dạ có thật xấu là khi mà khi mà tranh luận với lại mọi người trong công ty mà ví dụ như con không tranh luận lại với người ta thì thường là người ta cứ nói gì thì nói con rồi cứ nhìn một cái hướng nào đó đó mà lúc đó là tại vì con đang suy nghĩ để tìm cái cái phản biện lại ừ tại vì sợ mà nếu mà tranh luận mà lấy một hồi nó sẽ đâm ra là cãi lộn á nên là con nhìn ta đó con không phải đó đó, đó, đó đó là tập để con kìm kìm kìm lại cái cái cái cái, cái à. tính cái tôi của mình lại á ừ. à. xong rồi suy, suy, nếu mà suy nghĩ ra được cái phản biện lại được á ừ. thì mình thì, mới nói thì mình tranh luận với người ta ừ. còn nếu như mà mình cảm thấy mình sai thì mình nhận lỗi mình xin lỗi ừ. có nghĩa là khi khi mà con không làm lợi người khác là con sẽ ngó lơ giống như là mặt mày... không có biểu cảm luôn mặt như cái mặt bàn luôn mốt á vợ mới nói ủa nói chuyện tôi nhìn đâu vậy hả nhìn ngay mặt anh nè <laughs> nó không anh đang nhìn chứ khác tìm cách anh đối phó với em <laughs> dạ tại vì ông qua đây ông coi bên đàn gái tôi coi coi đàn, đàn gái thế nào coi Sao tôi muốn gây lộn với ông ghê luôn á lên gây lộn gì thiệt tình ăn cho mập thay là không chịu di chuyển xích qua bên coi dạ chào chú nguyên linh trời ơi dạ. xinh quá <laughs> dạ, xinh gái hơn. quá vậy bây dạ. giờ là con ờ, không thích đàn ông ở điểm nào Dạ là hay tính toán chi ly quá, ừ. với lại, ờ, nói dối, Ừm. với lại ờ, nóng tính quá, ừ. vũ phu con không thích. Có vũ phu không con? Dạ không Hả? có phản biện thôi Đúng rồi, có phản biện ngơ ngác nghĩa là con nói chuyện đi xong rồi bắt đầu bạn cãi không lợi con cái bạn gì nè bạn không thèm dòm tới mặt con luôn là lúc ấy con sao con phản ứng sao Dạ thì ờ, bạn không nói thì con nói. ừ. con nói đi nói hoài nó cũng vậy ít nhất là có người lắng nghe mình <laughs> bây giờ à, con đi với ai dạ đi với à, mẹ là gì của con à, à có mẹ có ha? gì dạ chào à, anh quyền linh chào chị hồng vân dạ. cũng như tất cả các uh, gia đình uh, của hai bé trong trường quay bé huy nhìn theo uh, dì thấy thì nhìn dễ gần hiền nhưng mà có xen kẽ cái gì đó cũng còn hơi trẻ con qua tiếp xúc nãy giờ tuy là ngắn nhưng thấy bé có cái gì đó là nó có cái ừ, định hướng tương lai là có cái phấn đấu chứ không phải là chịu và đứng chân một chỗ thì dì thấy là chấm ở điểm này còn à, riêng về bé huy thì à, dì cũng gỡ gắm còn à, bé ngọc thì à, nói chung là bé cũng có cái phần nào cũng như là huy là chắc là do cùng tuổi là cũng khoái tranh luận lắm nếu như là mình quan điểm là đúng rồi là tranh luận tới cùng còn nếu như mà thấy sai rồi lặng lẽ im lặng tự điều chỉnh tự sửa và cái người mà sống chung với bé mà thì khi bé mà lẳng lặng im lặng là nghĩa là bé đã biết mình sai rồi thì đừng nói nữa dạ à. xin cảm ơn chương trình rồi, cảm, cảm ơn gì huy đi với ai huy dạ con đi với dì ruột của con à dì ruột ha à, xin chào cô uh, dạ. hồng vân dạ, và, dạ, và huyền linh và tất cả các quý vị ở ở trong uh, khán đài nói về về cháu gái đây ngay cái phút đầu tiên là tự nguyên tôi là bạn phụ nữ mà tôi đã có một cái cái sao xuyến rồi cho nên là à, để cô nói với cháu là tình yêu nó giống như là khúc quanh lịch sử đó con khi mà con yêu con đừng có bao giờ con lý tưởng là nó sẽ đến với con một trăm phần trăm cái gì mà con có thể chấp nhận được còn những cái cái còn lại thì con cùng nhau để bàn bạc để tiến đến những cái mà nó tốt đẹp hơn chứ không phải là con đòi hỏi là một trăm phần trăm hết thì không bao giờ nó có cái khuyết điểm đó hai đứa con có thể là trao đổi và khắc phục để đi đến một cái cái mà tốt đẹp nhân diện đây cô nói thiệt nếu mà có thành chắc cô cũng phải cảm ơn cô Hồng Vân với lại ờ, chú Huyền Linh dạ. không biết ờ, lấy ơn gì để mà trả ơn <laughs> Vinh ơi dạ. mở rào rồi, đi cho trẻ gì? gặp nhau gì nôn quá kìa rồi mở gì rào nôn gì hồi hộp quá rồi rồi thoải mái luôn Huy nha có cây bông hòa này là anh ký họa anh vẽ còn này là gì à, này là gì cái đó là bên trong là có cái vòng tay với lại cái cuốn uh, sổ notebook con lấy dạ. đeo vòng tay cho bạn à. đáng dạ. yêu có thể là ừ, cùng ý tưởng thì nãy mình có nghe là bạn sẽ hay nhìn về một chỗ khi bạn nhìn về một chỗ mình tranh luận á mình có cuốn sổ để bạn viết vào và mình sẽ đọc thay vì mình tranh luận với nhau à, anh cảm ơn em à, ở ở trang đầu mình có tại vì á mình giờ còn có mẹ với mình thôi nên là mình mong là thân tặng người thương khi cả thế giới tối sầm lại em không tìm ai mong tìm anh lớp du lớp du xúc động không huy có. xúc động không có bây giờ là huy à, có gì biểu diễn à, tặng à, bạn nữ đầu tiên gặp mặt hay nào dạ tại hồi nãy con cũng chưa có nói hết điểm mạnh điểm yếu thế mạnh của của của quy là gì nè dạ thế mạnh của con là con hát vẽ vẽ nãy con vẽ cũng vẽ vẽ cho bạn rồi với lại trước con cũng có nhảy hip hop hip hop luôn hả dạ, rồi làm hip -hop. cái hip hop trước coi cho nó không khí coi nè dạ âm nhạc with the non-millimeter sound. Được ha Rồi đó dạ mình sao ngọc à, có vẻ là bạn cũng hơi rung hơi rung, rung mà hơi rung con thì chắc con tặng bạn bài hát à, ờ, bạn nếu bạn ờ, có sở thích hát vậy bạn ờ, biết bài này là em gì ơi không ạ À biết Em gì ơi hả? Này dạ. này là em dạ, gì ơi mình hả? Hát, mình hát dạ. khúc câu đầu, mình hát tiếp ha dạ. Ừ rồi hai đứa đứng lên hát con Cho nó thoải mái, Quy đứng lên luôn Rung không? Có, cũng hơi rung À, này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không Hận lòng này em chỉ mong, em chỉ mong Bên dòng sông người có nhớ có chồng Việc gì phải với buồn Đâu riêng mình ta, riêng mình ta Cuộc đời nó muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa Cuộc đời này thật là vui biết bao Trời xanh núi cao mây ngàn sao Muôn ngàn sao Hai bạn ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu trò chuyện nào Lần đầu tiên em anh gặp em vậy anh có cảm nhận gì không? Cảm nhận thì em cũng là một cô gái gọi là cũng hiện đại cá tính phù hợp với lại uh, anh tim nó cũng có uh, cũng có một chút sao xuyến cảm ơn anh yeah. Dạ. thì à, lần đầu tiên gặp ừ, thì em thấy là ừ, anh là hiền dễ thương thì đúng như tiêu chí mà em mong muốn là tìm một người có thiện cảm với lại cười hiền thì đây là dạ. anh có thì nếu mà khi mà lập gia đình á thì là em có thích làm dâu không à, thật sự là bây giờ nhà em chỉ còn à, em với mẹ thôi thì à, em làm dâu thì em cũng không có ngại nhưng mà em muốn ví dụ như um, mình xem mình như mình có thêm một căn nhà hơn là việc làm dâu hay là việc ở rể dạ, anh, anh cũng dễ không không có khó đâu dạ. anh ngoài công việc công ty anh có ờ, làm thêm buổi tối ở nhà làm ba job ôi làm ba job luôn linh ơi dạ làm cày sau này cưới vợ ờ, mục tiêu của con là hai chín đó mà con đủ là cưới chín cưới hả dạ nó hai mấy rồi dạ, 27 hai năm nữa hai năm nữa rồi hả cũng được dạ. nó muốn cưới em tám được không dạ được nhưng mà cái đó cũng tùy thuộc vào ờ, ở con thôi có mà làm cho bạn ờ, tin tưởng hoặc là bạn đúng như là có một cái bờ vai che chở cho bạn được đó à thì là, là do bản lĩnh của con đúng không dạ đúng rồi thì là cái chuyện nó sớm hay muộn là nằm ở con thôi dạ. mà như là em là giáo viên yoga à, huấn luyện viên yoga à, huấn luyện viên yoga luôn hả dạ. Ừ. và ừ. em cũng làm nhiều việc ừ, thêm khác giống Tập như anh bạn trai yoga chút xíu cho người thẳng thớm mà lên coi ông tập vô thử thế coi được không à. nào đứng lên coi đúng rồi đó con à. tại vì đó, bạn mà làm thoải mái đó là yoga là tốt lắm á con em Thiệt. tập yoga xong mà giải phóng cơ thể cho bạn trai thử coi nào đứng sát bên coi dạ. uh, mỗi sáng á mình uh, cái bộ đồ này hơi khó mình cái, cái chắp tay dạ khóa hai tay luôn à không cứ đứng thẳng đi thẳng hai tay áp sát mang tay luôn dạ rồi mình ở đây mình bị cong nè mình chỉ cố gắng khi nào mình thẳng được á mình mở được vai là hết cái phần này liền cái này chắc con về con kèm thêm thẳng về hoài rồi đứng về hoài luôn đi đến <laughs> dạ, từ đây tới tối luôn đi không xin bụng lại hả mỏi tay dạ thả lỏng thả lỏng thả lỏng thả lỏng đi <laughs> tay xuống đi tay xuống đi tay xuống đi không sao chú quyền lên chọc bạn bây giờ hãy nắm tay bạn gái nhìn thẳng vào mắt bạn gái cảm xúc mình bây giờ như thế nào nói cho bạn gái biết nói thiệt là uh, từ lúc tới giờ thì anh cũng có chút cảm xúc gì đó với em và anh cũng mong là mình có được một cái câu chuyện đẹp ừ. của về tình yêu của mình á tại vì thật anh thích bạn gái của mình á mặc ờ, váy cưới màu trắng thì cái lúc trong lòng cái cảm giác đấy nó hạnh phúc làm sao á nói chung là cũng không cũng khó tả Dạ. Rồi về vị trí được rồi đó Dạ cảm ơn ạ Đúng rồi hỏi đến luôn quy nó bấm trước xong rồi nó hết hồn nó thấy bên kia chị bấm nó rút ra rút ra xong cái là ngập bấm cái bật cái rồi quy bên kia bấm cái bật cái quy sợ là bị sai ờ, gọi là gì sai thể lệ đó con yeah. Dạ, còn Thực hai bạn đang tìm tìm nút cái con nhấn luôn <laughs> rồi bây giờ chính thức à, mình đã hẹn hò với nhau hãy nắm tay nhau đi nào huy là xin phép gì ha à, xin phép uh, mẹ của uh, bạn gái và hứa với mẹ bạn gái với gì của mình ừ. làm cái điều gì đó nói đi dạ cho con xin phép uh, hai bác cho con được hung nhẹ hung gì chưa có gì hung rồi <laughs> con xin phép uh, hai bác lại gì cho con được chính thức hẹn hò với lại uh, Ngọc với lại ngọc con thì cũng không dám hứa gì quá cao hết á thì chỉ là có thể là làm cho bạn nữ không có thể bị chịu thiệt thòi tại vì con sợ không làm làm không được á không có chịu trách nhiệm nữa đó nên là tới đâu hay tới đó những gì tốt nhất có thể trong khả năng của con đúng không dạ hứa tới đâu hay tới đó đó <laughs> rồi đó giờ xin phép hung đi con <laughs> dạ con xin phép uh, dì với lại hai bác cho con hung nhẹ em <laughs> thấy sao không xỉu luôn người kìa ngọc thấy sao thấy cũng hơi đã đã đã đã